Xin chào anh em quay trở lại với kênh youtube của T Casino Thì uh, thưa anh em, hôm nay cho thay mặt T Casino Tôi sẽ giới thiệu cho anh em một số cái sản phẩm uh, hỗ trợ anh em chơi cờ bạc bịp rất là hiệu quả Đây là những cái dòng mỏ đổi bài mới về của T Casino thì à, đây là một cái loại mỏ đổi bài à, rất là tuyệt vời có thể nói là tuyệt vời nhất trong tất cả các dòng mỏ đổi bài thì à, với những cái dòng mỏ đổi bài này anh em đã được thiết kế thêm sẵn một cái bộ dây giúp anh em à, kết nối vào tay mình hoặc là vào chân mình đấy à, để đổi bài có thể gọi là mỏ đổi bài cổ chân hoặc là mỏ đổi bài cổ tay cũng được đấy, rất là tiện lợi thì với những cái dòng mỏ đổi bài như thế này anh em à, thích chế vào đâu cũng được nhé Đấy, cổ tay này để mình đeo vào cổ tay cho anh em xem đây anh em có thể làm như mình như thế này đeo trực tiếp vào trong cổ tay anh em có thể đeo trực tiếp vào cổ tay hoặc là bỏ tách rời mỏ ra như thế này đấy hoặc là anh em sẽ gắn trực tiếp vào cổ tay của mình đây, anh em gắn vào cổ tay của mình như thế này đây em gắn vào cổ tay của mình như thế này khi đi chơi rất là hiệu quả luôn <clears throat> thì con mỏ này sẽ giúp anh em tráo đổi các lá bài cho nhau để à, làm gì đúng không anh em à, để những kia à, ván bài điểm thấp của anh em sẽ trở thành những cái ván bài điểm cao đây. chơi liêng ba cây rất là hiệu quả và kín đáo anh em nhìn rất là kín luôn anh em uh, mùa đông này mùa đông đúng không mùa đông thì anh em sẽ mặc cái áo khoác mùa đông anh em mặc áo khoác và đây rất là kín luôn để sâu một chút ống áo rộng ra rất là kín đáo đấy. đấy anh em nhìn này đeo vào tay rất là đẹp luôn thì mình sẽ lấy một lá bài và cháo đổi thử cho anh em xem nhé đấy. mình à, đeo lên tay cầm bài rất là bình thường chia đảo bài rất là ok khi mình mặc một cái áo khoác ống tay rộng thì à, nó sẽ rất là kín luôn anh em ạ đây mình sẽ thử cháo đổi bài cho anh em xem à, anh em cầm đây là quy này đưa vào mỏ này đấy anh em thấy không ạ rất là kín anh em mặc những chiếc áo phao mặc những chiếc áo phao cổ tay rộng vào là anh em cháo à, đổi rất là tuyệt vời lưỡi gà này anh em đưa theo chiều lưỡi gà này vào lưỡi gà này đây anh em đưa đúng xuống dưới chiều lưỡi gà cháo đổi rất là tuyệt vời đấy, đây là lá sáu này anh em nhìn này quy này Đấy, tuyệt vời không ạ khi đi chơi Đấy, bài anh em cầm bình thường trên tay anh em chỉ cần đưa vào đổi ra rất là đơn giản đây chẳng hạn như mình hao cái quy này vào nhé anh em uh, sẽ lựa chọn một cái ván bài thích hợp để anh em tráo đổi đúng không ạ đây, chẳng hạn như thế này đi mình đang kẹp bài trên tay như thế này Rồi ok Đây là bài của mình nhé Mình cầm bài trên tay này Anh em nhìn này Anh em thấy bài không ạ Đấy. Điểm rất là thấp Thì anh em hãy tranh thủ cái thời gian mà người ta không chú ý Anh em hao bài đi Chẳng hạn những cái thời gian mà sử dụng uh, uh, Người ta <clears throat> vào tiền ra vào Đấy. Anh em cầm bài như thế này trên tay Anh em nhìn này Đổ rất là kín luôn Đấy QK Anh em thấy không ạ Em cầm bài rất là bình thường Xong rồi anh em mặc cái ống áo khoác Đấy, anh em hơi treo chéo cái lá bài anh em muốn đổi đi đấy tôi sẽ đổi lại cho anh em xem cái cách đổi này đấy, hơi treo chéo này đưa lại ống tay áo tay anh em khéo léo che đi đấy, anh em nhìn rất nhanh luôn chưa đến 0,1 giây đã đổi lại được bài rồi là tôi sẽ đổi thành quy cá cho anh em xem nhé đấy. lá 6 này để xuống quấy này hơi chéo đi đấy. ống cổ tay này ví dụ nhá bài anh em cầm anh em che đi như thế này cũng được rất là kín luôn con cổ này tay này đánh rất là tuyệt vời cách trao đổi đơn giản QKS này Đấy. anh em cũng có thể lắp vào cổ chân nhé lắp vào cổ chân thì uh, bên phần bên dưới tôi sẽ comment link video lắp vào cổ chân đánh cho anh em xem rất là kín luôn này anh em nhìn này rất là tuyệt vời luôn đúng không QKS này con mỏ này đánh rất thích nhanh nha êm nhá tuyệt vời lắm ạ thì uh, chi tiết về dòng sản phẩm anh em cứ liên hệ trực tiếp số điện thoại trên màn hình 0844 17 từ quý 9 hoặc là 0974 07 từ quý 3 để biết thêm chi tiết hoặc là anh em cũng thể comment trực tiếp xuống phía bên dưới nhé à, nhìn anh em nhìn này rất là tuyệt vời thì à, anh em mua mỏ về thì chỉ cần tập luyện 15-20 phút thôi là anh em sẽ sử dụng thuần thục con mỏ này Đấy, mỏ có đầu sạc pin cho anh em anh em sạc bằng pin điện thoại và nút đây là gọi là nút nhả bài anh em ấn nhả bài nó sẽ nhả ra Đấy. mình có sẽ có khả năng trao đổi bài không khác gì uh, các thần bài 10 này quy này đấy rất tuyệt vời anh em đấy thì à, anh em muốn đặt hàng thì hãy liên hệ trực tiếp vào số điện thoại trên màn hình cho mình đấy. anh em muốn test hàng thì có thể lên trực tiếp cơ sở ở bến xe miền đông và bến xe mỹ đình nhé đấy cơ sở một là bến xe mỹ đình còn cơ sở 2 thì ở bến xe miền đông anh em lên cơ sở nào cũng được đấy xin chào anh em